sợi hồng tơ thoáng qua kia hồng nhan mỗi xuyên này thế nhân còn ai oán nếu tâm người đã phôi đi đừng gieo trái tim thêm cuồng si đừng mộng mơ khiến nhau thêm nhạt bờ môi nát son mờ trong gió trần gian ta không mang thế thái đổi 雨。 sao còn mong chờ đắn đo vẫn một lòng ôm bao nhớ thương một đời đắm đôi tay không buông lưu lại chút tâm tư chốn trần gian ta không mang theo một giọt nước mắt ớt an lại bông hoa bông tiết tan nguyện một đời có nhau mới là thiên giọt nước mắt thừa than lại bông hoa bông tiếng an nguyện một đời có nhau mới là thiên đàng nguyện một đời có nhau mới là thiên đàng